Chào anh em, xe ô tô 2.0 2019 Lần trước thì cũng làm một clip à, giới thiệu với anh em sơ qua chiếc xe này Hôm nay thì mình sẽ làm lại Bởi vì sao? Bởi vì uh, những cái chia sẻ của về một chiếc xe ấy, Sau mỗi lần sử dụng, sau mỗi lần đi Chúng ta lại có một cái, cái trải nghiệm khác nhau, một kinh nghiệm khác nhau à, Chưa kể thì mình cũng là một người mà yêu xe Và một cái việc quan trọng nữa là mình thường xuyên uh, kinh doanh các loại xe đã qua sử dụng Trong đó có mẫu xe xe ô tô 2.0 2019 à, Đây là bản cao nhất của mẫu xe ô tô tại thị trường Việt Nam Mình giới thiệu uh, sơ qua lại với anh em một tí về uh, chiếc xe Xe 2019 đi được khoảng 2,9 vạn biển thành phố uh, Có giá trong khoảng tầm 620 đến 625 triệu uh, Có thỏa thuận cho người xem xe uh, Động cơ 2.0 nhá Xe ô tô động cơ 2.0 NU của Kia Rồi uh, Đầu tiên ngoại thất của uh, xe ô tô Rất quen thuộc thôi và nó ngắn gọn uh, Thiết kế mũi hổ Logo Kia trên đầu uh, Cản trước thể thao màu đen Xếp dạng bậc thang Ờ, rồi những cái ờ, ốp đen ở đây à, bên này ốp đen ở dưới đèn led và đèn đèn đèn đèn trước thì nó là cái dạng đèn 4 điểm vay mượn một chút cái thiết kế của những xe châu Âu những cái giải led chạy gọi là đèn daylight đấy là một số cái gọi là căn bản nhất về phần đầu xe với những cái đường gân ở đây cũng có thể nói là một cái sự thời trang thời trang và rất trẻ trung từ 2019 cho đến bây giờ. Bây giờ thì xe ô không gọi là là xe ô à, nữa mà xe ô chuyển về cái tên cũ của nó thế hệ trước đó là Kia K3. Mà cái thiết kế của Kia K3 cũng rất là đẹp và hot. À, phải nói lại một lần nữa là xe ô là một chiếc xe rất hot. Rất hot vì nó tổng hòa được nhiều yếu tố và cái cái cái mức cái giá trị mà nó mang lại cho những người có có tiền trong tầm đấy cũng như là cái tính thời trang của nó rất hợp với những người trẻ tuổi mà trong khi đó thì ờ, thị trường Việt Nam giai đoạn gần đây thì những người trẻ tuổi có xu hướng sử dụng những mẫu xe này tương đối nhiều và nó phục vụ cho những người uh, trong độ tuổi lao động trong độ tuổi đang nhiều sức sống và cung cấp trong cái thị trường dân số mới nổi rất là hợp lý trong cái tầm giá khoảng hơn 600 triệu uh, xe mới của nó tầm khoảng độ 660 uh, 665 đâu đó khoảng 665 nó nhìn hơn uh, Elantra mẫu xe Elantra cùng mẹ hơn một xíu so với Elantra đó mời anh em đi qua phần hông phần hông nói lại một tí về cái mâm này cái mâm này mà cái mâm mà khá nhiều tranh cãi mình thì mình vẫn nói lại là uh, thiết kế của mẫu xe ô tô là thiết kế vay mượn khá nhiều và đây là cái mâm mình nghĩ là nó đang vay mượn những cái thiết kế xe châu Âu và nó chưa đánh giá cao lắm nhưng tuy nhiên thì trong mắt một số người nó vẫn là một thiết kế đẹp uh, gọi là âu hóa một tí cái lốp của lốp của cái này thì là lốp ờ, Continental rất là quen thôi lốp Continental đó đây là cái đặc trưng của mẫu xe ô nếu các bạn mà không nhìn thấy lốp Continental thì chứng tỏ nó đã bị thay hoặc là nó đã xịt rồi nên người ta thay quả lốp hoặc là độ của lốp nhưng thường thường thì mẫu xe ô tô sẽ dùng dùng lốp Continental lốp rất mới nhá mâm còn sáng bóng và cái chất lượng của uh, phần sơn thì có thể nói là đạt được 80 90 xe độ nguyên bản độ zin còn về những cái xước xanh nhỏ trong quá trình mua xe các bạn nên coi đấy là điều đương nhiên của việc uh, xe cũ <clears throat> Rồi, đi qua phần sau một tí Nói qua một tí về tổng hòa cái thiết kế của cái xe này Anh em nhìn qua một tí này Đây là một cái xe ờ, cân đối, khá là cân đối Có thể nói là cái cân đối uh, trong cái khoang lái, khoang ngồi bên trong tương đối rộng rãi ở đầu xe cho đến phần khoang gọi là khoang hành lý cũng tương đối rộng tí mình xem sao và anh em đi phần hông một tí rồi <clears throat> lại nhắc lại về cái thiết kế gọi là Âu hóa một tí gọi là vay mượn một tí của Kia Seato nó vẫn đem lại một cái sự à, thời trang thời trang thanh lịch cho sản phẩm à, cái đèn nối liền này rất là giống những cái mẫu xe châu Âu đó đèn nối liền đèn led sau nối liền và có những cái đường à, đèn led này chạy cũng khá là thẩm mỹ đây là cái rất đặc trưng của mẫu xe ô mà anh em có thể nhìn thấy trên nhiều mẫu xe à, Đức đã dùng cái thiết kế này rồi ví dụ như Porsche này ví dụ như Audi này và đây là một cái sự vay mượn nhất định nào đó nhưng mà nó mang cái màu sắc của một cái thương hiệu châu Á của Hyundai và uh, dành cho những người uh, có thu nhập chung tập trung để sở hữu cái mẫu xe có tính thời trang rồi ống xả thể thao nhá ống xả thể thao nhưng không phải ống xả kép <laughs> xin lỗi vâng phần cản sau cũng là phần uh, nhựa màu đen với cái đèn uh, một số đèn định vị màu đen ốp cũng màu đen đây là bản 2.0 về khoang của nó thì mình ờ, nói qua rồi thì nó là ờ, tương đối rộng thôi và cái lốp dự phòng của nó vẫn rất ok đó size 19 đi được 3 2,9 vạn thì chắc chắn là lốp dự phòng phải còn lốp đó và hiện trạng rất là tốt đó không không phải nói nhiều thêm về cái này đối với xe cũ thì mình cũng rất là tự tin với chất lượng xe mình mang về mình kiểm tra đầu vào tốt mình kiểm tra thông tin về lịch sử xe và pháp lý tốt nên là khi giao dịch thì rất là đảm bảo cho anh em cái việc là chất lượng xe và hoàn toàn có thể uh, tự do thoải mái mời anh em đi kiểm tra xe tại khắp mọi nơi trên toàn quốc hỗ trợ anh em kiểm tra xe bằng thợ bằng hãng bằng mọi thứ các anh em có mình làm việc đấy rất thường xuyên rồi uh, còn về pháp lý thì yên tâm là sử dụng rồi uh, mời anh em uh, xem khoang nội thất của mình rất nhanh thôi vẫn phải nhắc lại với anh em chúng ta có một khoang nội thất uh, trong tầm phân khúc của xe tầm trung thì như này là làm như này tương đối tốt tương đối tốt tại sao tôi nói tương đối tốt vì <clears throat> một cái xe có hơn 600 triệu hơn 600 triệu thời điểm ờ, mới ra mắt ờ, họ đã rất cố gắng để thiết kế để gọi là liệu cơm cắp mắm ờ, dùng một cái lượng vật liệu một cái lượng nguyên vật liệu nhất định họ tạo ra một cái khoang hơi hiện đại đủ dùng cho một cái xe tầm tiến như vậy tôi nói ví dụ luôn nhôm xước nhôm xước không phải nhôm xước mà kiểu chrome này uh, trên vô lăng thì đầy đủ các nút bấm này mode này cruise control này tăng giảm âm lượng các thứ đầy đủ này một cái màn hình dựng này đó một cái màn hình dựng đúng là kiểu thời trang thời thượng này rồi một cái cửa gió điều hòa cũng hơi âu hóa bay mượn âu hóa này đó ờ, và những cái sự phối trộn giữa nhựa nhôm màn hình rồi vật liệu da như vậy vậy như vậy là tôi nghĩ là rất là ổn trong một cái xe uh, tầm trung hơn 600 triệu rồi cả bộ ghế da nữa bộ ghế da rồi khâu chỉ đỏ rồi là có cả phần nâu nữa tức là một cái sự trang trí một cái sự Ờ, phối trộn đồ tương đối ổn đây là mới là bản dành cho thị trường Việt Nam và cho giai đoạn năm 2019 thôi thế còn những mẫu xe K3 bây giờ thì họ làm tốt hơn nữa rồi và ở các thị trường khác có thể họ còn còn còn có, có những cái option có những cái cái phối trộn tốt hơn nữa ở đây chúng ta sẽ có một số nút chờ nhất định thì đây cũng có thể có nó coi như là một cái sự giảm đi cần thiết để tạo ra một bức xe có cái mức giá phù hợp trong tầm khoảng hơn 600 triệu và cái phanh tay điện tử nó sẽ chưa có trong giai đoạn đấy và là phanh tay cơ cũng để làm gì cũng để giảm đi cái chi phí cần thiết trong một cái xe ở trong tầm giá hơn 600 triệu cạnh tranh rất tốt với Atis cạnh tranh rất tốt với cả Civic và cạnh tranh càng tốt hơn so với cả Elantra đấy là những cái mà chiếc xe này mang lại rồi cửa sổ trời nhá có cửa sổ trời cho bản 2.0 ờ, về chất lượng da chất lượng nỉ chất lượng nhựa ở trên xe thì cũng có thể khẳng định với cả các bạn là nó vẫn là tầm tầm 90% trở lên cái chất lượng xe của một cái xe đã qua sử dụng à còn một cái nữa nên nói về option của xe Nhật à, xe Hàn thì phải nói là là phải nói đi nói lại chúng ta vẫn phải đánh giá cao họ trong cái việc họ trang bị cho chúng ta nhiều option nhiều cái gọi là uh, xôi thịt nhiều cái uh, cơm cơm gạo cơm có thịt nhất định ví dụ như cổng uh, sạc Qi này sạc Qi sạc không dây này đó cũng là một chi tiết rất là uh, tốt cho những cái anh em mà uh, cần cái ứng dụng công nghệ trên xe uh, cần những cái tiện ích trên xe ổ cắm ổ kia các thứ tương đối đầy đủ và một không gian cũng tương đối thoải mái tương đối thoải mái tất nhiên về so với cả không gian ngồi của xe của Hàn so với xe Nhật thì xe Nhật bao giờ cũng sẽ rộng hơn một chút vì cái triết lý của xe Nhật mà thường thường họ sẽ làm rộng hơn ví dụ Toyota và Honda họ sẽ làm rộng hơn rồi căn bản như này ổn mình cũng sẽ nói qua một tí hàng ghế sau ghế sau thì nó cũng đủ rộng thôi đủ rộng và cái chất lượng da nó cũng đang ổn trần sạch sau khoảng độ 3 năm sử dụng rồi nhìn qua một tí khoang máy và mình sẽ tổng kết lại với anh em mức giá của chiếc xe nha ok Động cơ 2.0 của xe ô tô thì mình đã lái con này cũng tương đối vài lần Vài lần Thì uh, nó cho một cảm giác lái nhẹ nhàng Nó cho một cảm giác lái nhẹ nhàng từ tay lái cho đến việc uh, sử dụng cơ 2.0 đi cho thành phố Động cơ uh, 16 van và trục cam đôi DOHC Về khoang máy chúng ta nói ngắn gọn là một khoang máy còn chất còn mới Đây anh em nhìn qua ốc chân máy ở đây cái này thì mình cũng đã chia sẻ trong nhiều clip rồi ốc chân máy và những cái dấu sơn còn chuẩn về về về kiểm soát chất lượng uh, năm gọi là gọi là KCS hoặc là gì QC gì gì đấy tùy từng người dùng uh, và những cái chi tiết khác thì những cái này thì là cái chi tiết mà anh em sẽ cần phải đến xem trực tế đây ví dụ phần sơn này ổn này phần ốc uh, ở giàn đầu này và ốc uh, khóa này tất cả những cái này còn còn ổn thì nếu anh em muốn xem chi tiết thì cứ đến đây mình uh, rất là welcome anh em ngắn gọn như vậy thôi uh, về cảm giác lái mình nói lại rồi nó nói vừa rồi là nó cho chúng ta một cảm giác lái nhàn trong thành phố hệ thống treo mềm treo mềm theo mình đánh giá là treo mềm ờ, một cảm giác lái nhàn trong thành phố ờ, có chế độ sport và drive mode với khoảng độ 3 4 chế độ tức là đầy đủ cho chúng ta sử dụng đi lại trong thành phố nó là một chiếc xe thực dụng cho người trẻ trong độ tuổi uh, sung sức và cần một cái xe thực dụng trong thành phố thời trang uh, và đầy đủ những cái công năng cần thiết cho một người uh, thường xuyên di chuyển có cuộc sống rất năng động Thế đây là cái xe như vậy thôi uh, về lái thì thôi mình ờ, xin phép vì lái chiếc này nó cũng không có nhiều cái để để chia sẻ nó cũng đơn giản thôi nó cũng đơn giản thôi nên là xin phép dừng clip ở đây để mời anh em trong các số tiếp theo mình sẽ có dành thời gian để mình lái nó chẳng hạn để mình chia sẻ thêm với anh em à, báo giá lại với anh em à, 620 đến 625 triệu trong cái xe đi được khoảng độ uh, 2 năm 3 vạn biển thành phố À, chất lượng xe còn tương đối tốt và hãy liên hệ với mình để có cái báo giá chuẩn xác cũng như là kiểm tra xe. À, xin chào và hẹn gặp lại anh em.